say xe say nắng say sảng say bia say rượu cũng chả bằng say em Hả? Huh? cháu chấp ca học nhà chú may nói gì cháu chấp ca học nhà chú